kem đánh răng lên mũi khoảng 3 phút, điều kỳ diệu sẽ xảy ra khiến ai cũng bất ngờ. Làn da sẽ được cải thiện rõ rệt chỉ sau vài phút thực hiện giúp bạn tiết kiệm cả đống tiền đến spa. Không chỉ dùng để đánh răng, thành phần floor và các hoạt chất làm sạch, tinh dầu bạc hà còn mang đến nhiều ứng dụng trong việc làm đẹp da, cụ thể là loại bỏ mụn đầu đen, tế bào chết, đồng thời giúp da trắng sáng. Kem đánh răng có chứa sodium, prophosphate, một hóa chất có thể loại bỏ canxi dư thừa giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra kem đánh răng còn chứa chất silica giúp chống viêm nhiễm và thành phần bất soda, có thể ức chế quá trình tiết bã nhờn, giảm tiểu lượng dầu thừa tiết ra, từ đó ngăn ngừa mụn đầu đen phát triển. Chính vì những công dụng trên mà việc bôi kem đánh răng lên da sẽ chống lại vi khuẩn gây mụn, khắc phục hư tổn do mụn gây ra và ngăn ngừa hình thành mụn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi sử dụng kem đánh răng, nếu không đúng cách thì phương pháp lại phản tác dụng vì kem đánh răng có tính làm sạch có thể gây khô da và gây rát. Tham khảo cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng. Cách 1. Kem đánh răng. Sau khi rửa mặt sạch, hãy lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ rồi thoa lên vùng da có nhiều mụn đầu đen. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất từ kem đánh răng thẩm thấu vào sâu lỗ chân lông. Điều trị tàn nhang bằng các phương pháp tự nhiên thường rất an toàn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 Cách 2. Kem đánh răng và muối Chuẩn bị nguyên liệu 1 thìa cà phê kem đánh răng 1 phần 2 thìa cà phê muối tinh Bàn chải lông mềm Vài viên đá lạnh Cách làm Cho kem đánh răng và muối vào một chiếc bát nhỏ Dùng tia trộn đều để tạo thành hỗn hợp xiên dệt Rửa mặt với sữa rửa mặt Rồi xông hơi vài phút với bát nước nóng để lộ chân lông giãn nở Giúp loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn và dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ hỗn hợp Lấy bàn chải lông mềm nhúng vào hỗn hợp kem đánh răng rồi trà lên mũi và vùng da có mụn đầu đen. Để khoảng 3 phút cho hỗn hợp khô lại thì nhúng bàn chải vào nước rồi tiếp tục trà lên trên da. Rửa sạch da bằng nước ấm, lấy khăn mềm lau sạch vùng mũi để lấy đi nhân mụn đầu đen trồi lên. Tiếp tục rửa mặt một lần nữa bằng nước lạnh, dùng đá viên massage da để thu nhỏ lũ chân lông. Việc cuối cùng là thoa nước hoa hồng. Công dụng của hai cách trên, mụn đầu đen ở mũi sẽ tự trồi lên và biến mất mà không cần nặn đau đớn, làn da khô thoáng, hết nhờn và lỗ chân lông xe khít. Các nốt mụn sưng tấy, mẩn đỏ đều xẹp đi, đồng thời thành phần trong kem đánh răng giúp kháng viêm, tái tạo làn da mụn. Các sợi lông trên mặt cũng tự dụng. Bạn vừa xem xong video. Thoa kem đánh răng lên mũi khoảng 3 phút, điều kỳ diệu sẽ xảy ra khiến ai cũng bất ngờ. Tôi đã tắm trắng thành công với lá tế tô trong 2 tuần. Sử dụng lá tía tô để tắm trắng là cách làm trong dân gian được rất nhiều chị em thử nghiệm và thành công. Trong đông y, tía tô được coi là vị thuốc có tính ấm giúp trừ phong hàn, trị cảm cúm. Ngoài ra lá này còn có tác dụng tẩy tế bào chết, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa. Vì vậy, lá tía tô được sử dụng như một loại mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả và an toàn. Tắm trắng bằng lá tía tô Cách làm Hòa cả cành và lá tía tô tươi hoặc khô đều được vào nước sôi để yên trong khoảng 15 phút cho dưỡng chất hòa tan, cho thêm nước lạnh vào, cho vừa tắm. Thực hiện cách làm trắng da này 2 đến 3 lần một tuần. Đây là cách làm trắng da toàn thân mà phụ nữ Nhật Bản rất ưa chuộng. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy làn da mình thay đổi rõ rệt, da sẽ trắng và mịn màng hơn rất nhiều. Vừa chăm sóc da bằng tía tô, bạn cùng giữ gìn làn da của mình trước ánh nắng mặt trời đấy. Lưu ý khi tắm trắng bằng lá tía tô,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 khi tắm trắng bằng lá tía tô, bạn không nên tắm quá từ 2 đến 3 lần một tuần. Không để nước tía tô đã đun qua đêm. Sau khi dùng nước lá tía tô tắm xong nếu còn thừa, chị em tuyệt đối không được dùng lại vì các loại lá trong tự nhiên để qua đêm sẽ rất bị hư hỏng gây ra vi khuẩn. Bạn vừa xem xong video, tôi đã tắm trắng thành công với lá tía tô trong 2 tuần. Bí kíp làm đẹp da chỉ sau một đêm mà không tốn tiền từ nước cơm. Trẻ ra chục tuổi, làn da sẽ trở nên căng bóng, trắng hồng rạng rỡ mà không cần thoa kem nhờ hỗn hợp thần kỳ mà ai cũng có thể làm được. Như các bạn đã biết, phụ nữ khi bước qua độ tuổi 30, các nếp nhăn bắt đầu được hình thành, làn da dần xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Vậy nên lúc này, việc chăm sóc da mặt cũng như bổ sung các dưỡng chất cần thiết càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên nếu không có đủ điều kiện kinh tế để đi spa hay mua các loại kem dưỡng đất đỏ, chị em chỉ cần chăm chỉ chăm sóc bằng mặt nạ nước cơm kết hợp với việc dưỡng ẩm thường xuyên, da rẻ sẽ trở nên mịn màng căng bóng, các nốt mụn, nám, tàn nhang sẽ không dám bến mảng. Thành phần nguyên liệu cần có 3 thìa canh nước cơm, 1 thìa canh mật ong nguyên chất, 1 viên nang vitamin E, bát và thìa. Cách làm Bước 1 Gạo cho vào nồi, đổ nước vo thật kỹ nhằm loại bỏ bụi bẩn, vỏ chấu nổi lên. Bước 2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 Tiếp tục sử dụng một miếng bông tẩy trang chấm vào bát hỗn hợp vừa chuẩn bị, rồi thoa đều lên da theo chiều kim đồng hồ. Nên kết hợp vài động tác massage nhằm giúp các dưỡng chất hấp thụ vào sâu bên trong. Giữ nguyên khoảng 30 phút thì rửa lại bằng nước sạch. Cuối cùng dùng hai viên đá lạnh trà nhẹ lên da và bôi thêm một lớp mỏng kem dưỡng ẩm để hoàn tất quá trình làm đẹp. Công dụng Gạo là một loại thực phẩm quan trọng, không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt. Đặc biệt trong quá trình đun sôi, chúng sẽ tạo nên một chất làm đẹp rất giàu hàm lượng vitamin B1. Những chất này, khi cho kết hợp với mật ong, vitamin E sẽ góp phần tái tạo tế bào mới, phục hồi hư tổn, kích thích sản sinh collagen, từ đó giúp làn da trắng hồng, mịn màng từ sâu bên trong. Bạn vừa xem xong video, bí kíp làm đẹp da chỉ sau một đêm mà không tốn tiền từ nước cơm tắm trắng da siêu tốc an toàn với lá tía tô. Với lượng tinh dầu Perilla Aldehyde và Limonene cao, chứa nhiều vitamin C, hóa chất oxy hóa cao, lá tía tô có tác dụng tốt trong việc tắm trắng da, giúp da càng mịn. Trong đông y, tía tô được coi là vị thuốc có tính ấm, giúp trừ phong hàn, trị cảm cúm. Ngoài ra lá này còn có tác dụng tẩy tế bào chết, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa. Vì vậy là tế tô được sử dụng như một loại mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả và an toàn. Làm trắng da Cách 1. Uống lá tế tô Cách làm Lá tế tô rửa sạch, phơi khô và pha như pha trà, uống hàng ngày. Hiệu quả làm trắng da, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa, làm mềm những vết chai sần trên da. Lưu ý, nên uống từ từ từng ngụm một. Khi uống từ từ các dưỡng chất trong lá tế tô ngấm dần và làm cho da khỏe, trắng dần. Cách 2